Xin chào bạn, chúc bạn vui mới tốt lành. Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh youtube của mình Trông khá là bơ phờ đúng không? Tại vì mình vừa ngủ dậy thôi, Bây giờ mình có 7 giờ sáng Và hôm nay thì mình quay bằng chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 của mình Chứ không phải bằng cái máy ảnh Canon mọi khi nữa và từ lâu rồi thì mình có ý định là định quay một cái uh, vlog về một ngày cuối tuần của mình xem là nó có liên quan gì đến công việc của mình này rồi uh, có liên quan gì đến nước hoa hay không thì các bạn hãy theo chân mình nhá. Ok mình vừa đi về và thực sự là sáng nay ngửi rất là nhiều mùi nhưng mà bây giờ kiểu bị đau hết cả đầu ấy và mình cũng đã mượn được thêm vài em về nhà để review đó là Row 31 này Lilabo rồi uh, ờ, MFK chân này còn xíu xíu thì uh, các bạn nhớ đón chờ trong video mới nhá còn bây giờ thì mình sẽ phải đi ăn cơm xong rồi đi ngủ thì chiều chúng ta gặp lại nhau nhá Two hours later Nghe đến một chiều hàng tuần thì mình sẽ dành khoảng tầm một tiếng đến một tiếng rưỡi để tập gym và bây giờ thì bắt đầu Two hours later. Và vừa rồi thì mình vừa nấu cơm xong. Đây, bữa tối của mình này. Gồm cơm này rồi su su và 150g cá hồi. Ăn này cho đỡ béo. Like. Hello, các bạn thấy không phải quen không? Thì đây là cái phòng của mình. Đây là nơi mình có thể đặt máy này và đây là cái đèn của mình. Còn bên này là tủ nước hoa, tủ nước hoa của mình khá là to nên là nó chiếm gần như hết phòng ấy. Nên là phòng rất là nhỏ thì thường thường ấy một ừ, trong tuần những ngày đầu tuần mình sẽ lên content lên ý tưởng và đi mua đi mượn nước hoa của những anh em chơi thân để ờ, về thẩm mùi và đến những ngày cuối tuần như này thì mình sẽ dành buổi chiều và buổi tối tầm nửa tiếng thôi để mình quay video và sau đó ném vào máy tính kia để edit đúng là xong thì mình sẽ đăng lên thì ờ, các bạn thấy đấy mình không có kịch bản kịch đeo hay là không có đội ngũ gì cả tất cả toàn bộ mình làm từ khâu quay khâu lên ý tưởng cho đến khâu edit để đăng lên cho các bạn xem thì mình muốn làm sao nó khách quan nó chân thật nhất và nó đơn giản nhất thôi và lúc nào mình xong thì mình sẽ đăng lên thôi nên là mình không bị cái deadline không bị cái gọi là cập giật là phải đăng video lúc nào cũng phải đăng video tại vì ra làm cái mảng ý tưởng này nó cũng rất là khó và cái việc làm nước hoa này thì nó cũng không phải là lúc nào mình có chai nước hoa mà các bạn mong muốn mà mình muốn làm nên là nhiều khi phải đi mượn và phải bỏ tiền túi ra mua nó khá là tốn kém nên là các bạn yên tâm rằng là dù mình có tuần này mình không làm video tuần sau mình không làm video các bạn vẫn có video để xem nên các bạn yên tâm nhé và đó là một cái cả một cái ngày cuối tuần của mình sáng dậy sớm ăn sáng rồi đi gặp gỡ bạn bè cà phê cà pháo ngửi mùi hương chiều đi tập và tối thì mình làm video và đó là kết thúc một ngày mình thấy là một ngày như thế nó khá là bổ ích nó khá là vui còn một ngày các bạn nha thì các bạn hãy comment bên dưới và mình cũng rất là mong muốn là qua cái video này thì các bạn có những cái đóng góp nào các bạn thấy rằng mình còn những cái mảng nào còn chưa tốt hay là những cái chủ chủ đề nào các bạn muốn mình làm thì các bạn hãy comment phía dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh youtube của mình nha. còn bây giờ thì mình phải đi làm đã bye bye